Chào à, toàn thể anh em mọi miền Bắc Trung Nam nha Thì à, cái clip này thì à, Tuấn mới giới thiệu đến cho anh em đó là cái quần đổi bài Thì quần đổi bài như nào anh em đã xem clip cực kỳ nhiều rồi Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em đó là cái quần đổi bài này Nhà mình còn cung cấp tất cả các loại đồ chơi ở trên thị trường Việt Nam Thì như anh em đã thấy ấy Thấy ở trên đây đấy anh em thấy không à, Quần nhà mình còn có áo sơ mi này áo sơ mi này áo thun này quần 13 này quần thì làm theo mọi kích cỡ của anh em nhé mọi kích cỡ thì à, anh em nào có chơi thì anh em liên hệ mình qua cái số điện thoại đây 0985 73 từ thì à, sang năm 2022 này thì à, mình có cải tạo và làm thêm những chiếc quần đổi bài Đấy. chiếc quần đổi bài thì đây nó như một chiếc quần bình thường như một chiếc quần bình thường khi anh em chơi thì anh em có thể đổi bài mình sẽ làm cái máy ở trong đây máy ở trong đây quần thì nó gồm có một cái dây sạc này giới thiệu sơ qua về cái quần cho anh em nhé một cái dây sạc này thì nó có hai loại máy một loại máy đánh pin và một loại máy sạc pin thì cái đây đó là đây là cái máy sạc pin máy là máy đánh sạc quần thì mình làm theo hai ba loại loại uh, quần thì đặt theo kích cỡ của anh em anh em mặc quần size bao nhiêu thì mình sẽ làm size bấy nhiêu như cái quần này là size 31 này làm cho ông khách này đấy thì uh, hôm nay mình giới thiệu đến cho anh em cái quần thì nó làm có hai chiều một là anh em đổi ngang hai anh em đổi từ dưới lên trên thì cái quần hôm nay mình giới thiệu với anh em á thì đó là cái quần đổi từ dưới lên trên đấy đổi phần dưới này lên trên này đấy đổi phần dưới đây mình thấy thử cái bài này à, anh em khi đi chơi á đi chơi thì anh em chơi bài cào bài liêng bài thì uh, tất cả nó như cái bộ bài bình thường hết bài cào bài liêng đấy, thứ nhất là bài uh, mấy cái bài nào uh, à, 13 lá là bài binh tức là không có được nha anh em nhé binh là không có được riêng nói về binh là anh em không chơi được binh này hoặc là tiến lên chơi nó bị lộ mất bài ba cây liêng cào đấy ba cây liêng cào rồi ví dụ đây đây mình cất đi còn xì nhá anh em nhìn này đây là nhìn à, qua màn hình nhá anh em đổi này bài thì bộ bài này nó như bình thường hết đó mình đổi anh em chỉ cần dùng thủ thuật nhẹ là anh em có thể đổi được bài rồi đây giờ ví dụ mình như thế này một con xì nữa bộ bài là hoàn toàn bình thường nhé anh em nhé bài thì không quan trọng đến sân chơi thì anh em chỉ cần mang theo cái quần này thôi là anh em có thể đánh được rồi đấy thì à, như hiện à, tại ở trên màn hình anh em thấy đúng không đây giờ ví dụ nó như thế này anh em là hai nước mà anh em muốn đổi con xì đấy, đổi đến con xì thì anh em chỉ cần như này thôi anh em chỉ cần đổi nhẹ một cái một là ra thôi đấy, mình che tay này anh em không thể thấy được thì nó sẽ ra ba con xì thì trước ờ, quần đổi bài này anh em mới sọc một lần anh em đánh có thể được hai ba ngày đánh thoải mái hai ba ngày luôn đấy đây là giờ mình ờ, nhẹ mình nâng lên cho anh em thấy luôn đây cái quần này là mình làm ở dưới lên nhé làm từ chiều dưới lên này đây mình cho ra làm gì này đấy đổi ngược lại này xì này gì này như này cho anh em xem cho nó dễ nhé đó thì uh, máy thì máy Nhật mình làm thì mình bảo hành cho anh em là 3 cho tới 6 tháng đấy như là ra ban xì khi anh em đánh lộ này ở đây là mình làm cái nút nó ra bài đây anh em đấn vào đây nó sẽ bay cái bài ra đó thì khi đi chơi á anh em sẽ hao đi một cây bài hao đi một cây bài thì anh em phải nhớ cái bài đó là gì khi đánh ba cây á thì anh, phải, anh em phải nhớ ba cây liêng hoặc là bài binh ấn độ của miền nam thì uh, chơi cái này nó rất hiệu quả quần thì mình bảo hành cho anh em 3 đến 6 tháng để anh em chơi thì anh em nào mua hàng hoặc anh em nào muốn làm cái gì á, thì anh em liên hệ với mình cái quần này hoàn toàn bình thường hết nha anh em nhé đó cực kỳ kín đáo đấy anh anh em mặc vào thì cực kỳ kín đáo đó, cực kỳ kín đáo để cho anh em chơi anh em thấy không quần này thấy chưa kín lắm nhìn không thấy đâu nếu mà ở đây là trên video còn ở ngoài là anh em nhìn không giờ thấy được đi chơi anh em mang theo cái quần là anh em có thể giành chiến thắng Vậy thì cuối clip này Tuấn ờ, chúc cho anh em sang năm 2022 này thành công với cái bộ môn bài lá nhà mình nhận cung cấp làm theo yêu cầu của anh em anh em nào à, cần liên hệ Zalo số trực tiếp 0985 73 4 chúc cho anh em à, thành công trong cái năm 2022 à, này